và mình nói mình nói một tư duy như này thông thường đúng không thông thường là đa số anh chị là sẽ thuê một đơn vị làm web làm một cái website làm một web một website đúng không website đó hoặc là anh chị làm một website Đây, bước số 1 đúng không bước số 1 là anh chị làm một website sau đó anh chị mới đi sell web mới biết về sell web đúng không về sell web sell website đó chúng chúng ta sẽ đi hay đi theo lộ trình như này là anh chị có thể thuê một đơn vị làm web sau đó là anh chị mới thuê đơn vị SEO web tuy nhiên là cách bình bình luôn là gì ờ, gì làm ngược lại anh chị nhé làm ngược lại là mình sẽ dạy anh chị là SEO web trước tổng thể cấu trúc chuẩn SEO của một website trước đó là mình sẽ đi theo lộ trình ngược đó chính là mình sẽ đánh ngược trở lại là mình sẽ dạy anh chị phần gì phần SEO web trước để chị hiểu về cấu trúc tổng thể của một website chuẩn SEO như thế nào và sau đó là gì anh chị hiểu về cấu trúc tổng thể của website thì cái khóa tiếp theo mình dạy chị đó là làm website lúc đó anh chị làm web à lúc đó mới, mới hiểu vấn đề đó là gì à đúng rồi chúng ta học đúng lộ trình làm mình đã hiểu mình đã hiểu về cấu trúc của website đúng không làm sao để chuẩn SEO làm sao để khách hàng nó tìm từ khóa hiển thị ở trên trang chủ hiển thị ở những danh mục sản phẩm đó thì lúc đó anh chị đi làm web nó cực kỳ dễ nhá làm đến đâu là chị hiểu vấn đề đó à đúng một chỗ này ta phải tối ưu về SEO rồi chỗ này nó thì nó tốt cho con bọ của Google thì bây giờ mình sẽ đi vào cái lộ trình luôn đó đó là chúng ta học phần SEO web trước và sau đó chúng ta sẽ đến bước làm website ok không